Đầu tiên liên quan đến giới hạn hữu hạn. Trước khi đi vào cái phần giới hạn hữu hạn thì chúng ta có cái phần đó là giới hạn đặc biệt. Đây là cái giới hạn mà uh, sau này các giới hạn chúng ta biến đổi chúng ta sẽ đưa về cái trường hợp đặc biệt này để chúng ta tính cho nó đơn giản. Ok chưa? Hai cái giới hạn đặc biệt của chúng ta như sau, các em chú ý này. Giới hạn của hàm số fx nó bằng x nha. Giới hạn của x bằng x không khi x tiến dần tới x không Tiếp theo nữa là gì? Giới hạn của c bằng c khi x tiến dần tới x không C là một hằng số có thể bằng không có thể khác không. Ok chưa? Đấy là giới hạn đặc biệt. Bây giờ chúng ta chuyển sang những cái định lý liên quan đến giới hạn hữu hạn. Cái phần số 2 Định lý Định lý đầu tiên Các định lý của chúng ta Định lý đầu tiên là gì? Nếu như giới hạn của hàm số fx Khi x tiến dần tới x0 Bằng L Và giới hạn của hàm số gx Khi x tiến dần tới x0 Bằng M Thì, thì điều gì xảy ra? Trong trường hợp cộng hai giới hạn này Giới hạn của hàm số fx cộng với gx khi x tiến dần tới x0 nó sẽ là bằng l cộng với m. Các em có thể tách ra thành hai giới hạn cũng được, không có vấn đề gì cả. Tương tự đối với trừ, giới hạn của hàm số fx trừ gx khi x tiến dần tới x0 nó sẽ là bằng l trừ đi m. Thế còn trường hợp nhân chia thì sao? Nhân Giới hạn của hàm số fx nhân gx khi x tiến dần tới x0 nó sẽ là bằng gì? L nhân với m. Ở đây là chúng ta phải tránh những cái dạng vô định rồi nha. Dạng vô định là gì? À, là những dạng gì thì tí nữa chúng ta lại hệ thống lại. Ok chưa? Tiếp theo nữa. Giới hạn của hàm số fx chia cho gx khi x tiến dần tới 0 sẽ bằng l chia cho m. Trong trường hợp là m phải khác không ok chưa nếu như m bằng không chúng ta lại phải đánh giá đấy đánh giá như thế nào cái phần dãy số chúng ta đã làm rồi đấy đấy là cái định lý đầu tiên liên quan đến hai cái giới hạn giới hạn của hàm số fx và giới hạn của hàm số gx tiếp theo chúng ta sẽ có định lý nếu như fx lớn hơn hoặc bằng không và giới hạn của hàm số fx bằng L khi x tiến dần tới x0 thì